chỉ hiệp 1 là đã có 3 bàn thắng rồi và mình cho anh em nằm thêm Croatia và anh em lót cái tỷ số 2-1 nữa trong cái nhóm thì anh em cũng đã húp full được cái mã Croatia này hôm ờ, qua rồi còn thêm cái trận ờ, northwich với thằng Blackpool này mình cũng đã nhận định và cho tất cả anh em và cho anh em nằm cái thằng Blackpool rồi anh em Blackpool rồi nha thì anh em cũng đã húp được hai cái mã kèo này thì hôm nay tối hôm nay là cái đêm chung kết giữa Argentina và Pháp thì à, hết tối hôm nay cũng sẽ là kết thúc cái mùa giải World Cup rồi anh em thì mình sẽ làm một vài cái video nhận định những cái à, trận mới cho tất cả anh em thì tới ngày 26 à, ngoại hạng Anh với C1 rồi mới khởi động lại anh em thì hôm nay à, ngày 20 sẽ có à, cái giải mở màn của AFF Cup nha anh em thì hiện tại mình cho anh em xem cái cái lịch thi đấu và cái bảng đấu của AFF e Cup nha hiện tại cái bảng A của bên phía AFF e Cup thì anh em thấy bên bảng A có Thái Lan Philippines Indonesia và Cam và Brunei thì bên phía bảng B có Việt Nam và Malaysia và Singapore và Myanmar và Lào nha. Thì hai cái bảng đấu này giống như được sắp xếp sẵn là cho Việt Nam gặp Thái Lan trong chung kết vậy nè. Thì anh em cũng biết cái thành tích của thằng Thái Lan đang rất là tốt và Việt Nam Việt Nam đang đội tuyển Việt Nam cũng đang có cái phong độ rất tốt nha thì trong hai bảng đấu này Thái Lan và Việt Nam được đánh giá là cao nhất thì giống như cái trận này là Thái Lan với ờ, Việt Nam là giống như đi vào vòng chung kết sẵn rồi anh em thì còn đây là cái lịch thi đấu của bảng A và bảng B thì nó sẽ thi đấu có lượt đi và lượt về nha anh em lượt đi và lượt về thì đội nhất bảng với đội nhì bảng sẽ vào ờ, bán kết nha anh em trận đầu là Campuchia gặp Philippines còn sau đó là ờ, ngày cũng dẫn ngày 20 luôn mà 17 giờ 30 thì Thái Lan sẽ gặp Brunei còn bên phía ngày 21 thì bên phía bảng B Myanmar gặp Malaysia vào lúc 17 giờ nha anh em còn dịch Việt Nam gặp Lào Việt Nam cái trận ờ, cái trận đầu tiên của Việt Nam thì gặp Lào thì Việt Nam sẽ mình theo mình suy nghĩ thì Việt Nam sẽ ăn tầm 4-0 rồi nè, 4-0 để giữ vững cái vị trí đầu bảng. Vị trí cái đầu bảng giống như à, đầu bảng ờ, nhất bảng B thì sẽ gặp à, nhì bảng A nha anh em. Cái ờ, giải AFF Cup này nó sẽ diễn ra trong vòng từ ngày 20 tới ngày 9, 20 ngày anh em. Tầm 20 ngày nha thì luôn thời gian nghỉ ngơi là tầm 20 ngày nó sẽ kết thúc cái mùa giải này thì còn có C1 và ngoại hạng Anh La Liga rồi nhiều lắm anh em thì không phải chỉ riêng trận này và hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em cái trận đầu tiên đó là cái trận Philippines và Campuchia cho tất cả anh em nha thì hiện tại Philippines và Campuchia gặp nhau vào lúc 17 giờ ngày 20 thì anh em cũng thấy cái bảng xếp hạng bên phía bên phía ờ, bảng bảng cái cái bảng xếp hạng bên phía bảng A này anh em là có tới 6 đội gồm Brunei và Campuchia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Đông Timor nha. Thì hiện tại cái Brunei là cái đội mà mới vừa vào trong mới vừa vào ờ, mùa mới vừa vào cái AFF Cup 2022 này thôi anh em chứ những cái ờ, mùa trước thì Brunei này nó chưa có đăng ký vào đá nha. Thì anh em thấy cái thành tích của hai đội thì hiện tại anh em thấy bên phía Campuchia thì anh em thấy trong cái năm trận gần nhất của thằng Campuchia thì nó chỉ thắng đúng không có thắng một trận nào luôn anh em chỉ hòa đúng uh, aha nít, nít, nít tăng anh em với tỷ số hai đều anh em thấy cái phong độ của thằng Campuchia từ trong những trận đấu trên mọi đấu trường luôn thì Campuchia chỉ thắng đúng được có hai trận là thắng trước Lào và Đông Timor là hai cái đội bóng mà được mệnh danh là yếu nhất trong Nam Á thì Campuchia mới thắng được chỉ đúng hai đội đó thôi. Còn Campuchia gặp những ông lớn thì chỉ thua cách biệt từ hai bàn đổ lên. Chỉ còn bên phía Philippines thì cũng không có kém cạnh gì bên phía ờ, Campuchia thì cũng chỉ mới thắng được 3 bàn và thua tới 6 bàn và để hòa một ờ, một trận. Thì anh em thấy hai thằng này cái phong độ đang rất là chật chọt, đang rất là ngang nhau nhưng mà nếu mà theo mình đánh giá thì thằng thi Philippines này được nhỉnh hơn nha anh em nó có một cái ờ, thế chơi và một cái chiến lược nó nhỉnh hơn nó sẽ chơi hay hơn thằng Campuchia còn trong cái lịch sử đối đầu thì thằng Philippines gặp thằng Campuchia vào lúc ngày 20 26 tháng 10 2010 Việt Nam thì nói chung là cái mùa cái uh, trận AFF Cup của Đông Nam Á nhưng mà nó không trùng bảng thì nó sẽ không gặp nhau nha anh em thì nói chung Campuchia nó cũng chỉ mới tới vòng bảng là nó là bị loại rồi thì nó không vào tới công được sau nó gặp được uh, thằng Philippines bởi vậy nó hơi lâu lắm rồi nó mới gặp lại <clears throat> thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nó chưa có cái đội hình dự kiến còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Philippines đang chấp 0,5 và tài xỉu 2,75 thì cái trận khai mạc đầu khai mạc uh, trận đầu uh, thì anh em cứ vào cái mã kèo trên và anh em nằm thêm mạnh tay cái mã tài cho mình 2,75 và anh em nằm trên nữa thì hiện tại cái phong cách chơi và cái chiến thuật của Philippines nó sẽ chơi cao hơn cái thằng Campuchia này rất là nhiều thì anh em cứ vào cái mã Philippines chấp 0,5 và cái mã tài 2,75 còn những mã rung mã thẻ thì mình sẽ cập nhật cho tất cả anh em à, trong cái giờ đấu đá nóng luôn nha anh em thì tới đó mình cũng vẫn có phát trực tiếp cho tất cả anh em cái ờ, trực tiếp trận đấu này luôn nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Campuchia và Philippines thì video sau mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận Thái Lan gặp Brunei thì anh em nào đang xem được cái video này rồi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang chơi để đưa tất cả anh em vào nhóm để anh em chơi những mã kèo lợi thế và dễ ăn hơn nha thì hiện tại anh em cũng biết rồi cái giải AFF Cup này là nó chấp có nhiều trận nó chấp rất là cao giống như có trận Thái Lan nè gặp à, Brunei hoặc là Việt Nam gặp Lào thì nó chấp rất là cao nhiều khi nó chấp cao nhưng mà tỷ lệ nó ăn nó nó vẫn ăn anh em nó chấp cho anh em là ba quả đi nhưng mà nó ăn một quả nó vẫn vào được nó vẫn ghi được 3 điểm mà bởi vậy anh em phải à, biết cái cách nhiều khi cái AFF Cup này nó đá còn khó đá hơn cái thằng đá World Cup nữa bởi vậy anh em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 để mình ra video sau anh em là người nhận được video đầu tiên thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau